Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh à, chia sẻ à, kiến thức về đầu tư à, cũng như tư vấn về đầu tư bất động sản của Đào Đầu Tư. À, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái dự án à, hiện đang rất là hot khu vực à, Long Thành. À, chúng ta sẽ cùng phân tích cái dự án này à, xem là mình có nên đầu tư hay không ha. Thì à, cái dự án tôi muốn à, chia sẻ với các bạn ngày hôm nay đó là cái dự án mà iDigenson à, ngay tại trung tâm Long Thành. Thì à, để mà đánh giá cái những cái yếu tố mà bất động sản có khả năng tăng giá hay không thì bạn sẽ phải đánh giá một vài cái yếu tố cơ bản như sau thứ nhất đó là cái vị trí thứ hai đó là cái pháp lý của dự án à, và chủ đầu tư thứ ba là cái hiệu quả đầu tư à, nó có khả năng à, tăng giá trong tương lai hay không và cái thứ tư đó là cái tỷ lệ tỷ suất lợi nhuận khi bạn đầu tư như thế nào ha thì về cái đầu tiên là về cái vị trí của dự án thì đầu tiên khi mà bạn à, đi cao tốc đi à, từ đầu cao tốc xuống thì ngay à, trung tâm Long Thành bên tay phải bạn sẽ thấy cái dự án à, à của chủ đầu tư hay bạn sẽ thấy một cái bảng hiệu đề là Tây Hồ đó là của cái dự án Edison cái vị trí của nó nó sẽ tương tự như cái view ở quận 2 à, nó cũng sẽ có cái đường song hành và từ vì cái đường song hành đó nó cắt với cái Ờ, ờ, cái cái cái đường cao tốc nên bạn ở bên trong dự án bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn của những xe container đi ở cao tốc và cũng sao không bị uh, bụi khói bụi từ cái những cái container đó hay những cái xe cộ từ cao tốc đó nó làm ảnh hưởng tới khu dân cư à, có một cái điều nó đặc biệt hơn là cái khu lách view đó là khu lách view là tất cả những cái shop house nó sẽ đưa mặt ra ngoài và tiếp giáp trực tiếp với lại cái đường song hành nhưng mà tại cái à, dự án mà iDecision thì những cái shop house nó sẽ đối diện với lại những cái à, khu thể thao phức hợp à, mà chủ đầu tư họ sẽ làm nguyên một dãy như vậy ha bao quanh cái dự án và dọc theo cái đường à, song hành thì à, nó sẽ có một cái việc là à, sẽ đưa cái dự án vào à, xa hơn vào bên trong để giảm cái việc mà là khói bụi hay ồn ào cái thứ nhất cái thứ hai nữa rằng là à, như vậy thì cái việc mà shop house họ sẽ à, phục vụ được cả bên ngoài dự án và cả bên trong dự án à, nó cũng sẽ bảo là thêm cái tính riêng tư ha thì à, à, cái điều thứ hai đó là bạn có thể là à, xem xét cái việc là à, vì cái vị trí của cái Edison nó nằm ngay à, trung tâm luôn ngay trung tâm của à, Long Thành à, từ cái cái cái vị trí của dự án bạn có thể là đi qua Vincom của Long Thành khoảng là một cây rưỡi hai cây à, đi vào cái sân bay Long Thành à, khi mà sắp hoàn thành thì cỡ khoảng là 5 km mà đặc biệt cái vị trí đất ở đây đó là đất à, đất ở đất ở đô thị chứ không phải là đất ở nông thôn à, bạn phải nên nhớ một điều như vậy ha thì nó sẽ khác với cái giá giá thành của nó nó sẽ khác với cái đất ở nông thôn ha và cái nữa rằng là à, cái vị trí của nó có thể là đi kết nối với tất cả các nơi cũng rất là thuận tiện cái điều thứ hai nữa là bạn sẽ đánh giá về cái việc mà là pháp lý và chủ đầu tư thì chủ đầu tư này là chủ đầu tư Tây Hồ à, kết hợp với lại à, công ty phát triển dự án đó là Long Thành Riverside chủ đầu tư và nhà phát triển dự án này họ là những cái chủ đầu tư lớn à, đang phát triển những cái khu công nghiệp rất là lớn tại nhân Trạch à, và họ kết hợp với những ờ, ờ, chủ ờ, thầu như là về thiết kế nội ngoại thất hay là thiết kế cảnh quan à, hay là công ty uh, xây dựng đều là những uh, những công ty có tên tuổi ha nên uh, bạn sẽ uh, sẽ cảm nhận được là nó rất là đẹp và cái việc mà xây dựng nó rất là nhanh chóng uh, và cái điều kế tiếp nữa là về cái pháp lý uh, pháp lý của cái dự án này rất là ổn ha thứ nhất đó là uh, họ có cái chủ quyền thứ hai nữa là họ có giấy phép à, xây dựng à, và cái giấy quy hoạch 1 phần 500 đầy đủ tất cả những cái uh, yếu tố pháp lý rõ ràng cái thứ hai nữa là có ngân hàng à, tham gia ngân hàng tiền phong sẽ hỗ trợ cho bạn cái việc mà là mua cái bất động sản ở đây cái yếu tố tiếp theo đó là khi mà à, phân tích về cái hiệu quả đầu tư và cái cái khả năng tăng giá của cái bất động sản này trong tương lai có hay không ở tại vị trí này thì à, cái việc mà là họ ờ, nhà nước ha nhà nước chính phủ đang à, rốt ráo cái việc mà là à, đẩy cái đầu tư công vào những cái hạ tầng và kết nối giao thông à, để cho tất cả những cái à, mọi cái con con đường có thể là kết nối dễ dàng về sân bay Long Thành nên là à, khi bạn đầu tư thì bạn sẽ xem xét những cái khu vực nào sẽ có những cái giao thông phát triển này sẽ có những cái kết nối hạ tầng phát triển như vậy thì ờ, cái khả năng tăng giá trong tương lai rất là cao mà chưa hết ờ, khi mà đầu tư tại đây ờ, nếu mà sân bay Long Thành theo cái ước tính và cái quyết tâm của chính phủ là sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào quý 1 năm 2025 thì có khoảng là 3 năm nữa và dự án lúc đó cũng hoàn thành rồi à, vì sân bay Long Thành à, bắt đầu đưa vào hoạt động ha thì tất cả những người à, có liên quan tới sân bay ví dụ như là à, những cái công ty vận tải hay là à, vé máy bay họ sẽ về đây à, phát triển rất là nhiều thì bạn nghĩ rằng là à, khi một cái khu vực à, dân cư kéo về đông như vậy thì khả năng tăng giá của cái khu vực này nó như thế nào ạ à? rất là tốt ha và à, cái yếu tố tiếp theo mình sẽ à, đánh giá về cái à, tỷ suất đầu tư à, cái ROI á, thì mình sẽ xem rằng là với cái việc mà mình đầu tư ở đây và với cái việc mà mình đi à, mình để tiền ngân hàng thì cái nào nó hiệu quả hơn ừ, nếu mà cái dự án này nó sẽ có những cái uh, cái biệt thự à, nó khoảng là 6 tỷ tư đi với 6 tỷ tư nếu mà bạn là đóng vào đây 30 phần trăm là khoảng 1 tỷ 9 1 tỷ 9 đó bạn gửi ngân hàng lãi suất hiện tại nó khoảng là 6 phần trăm một năm đi tôi cho là 6 phần trăm một năm thì trong vòng 2 năm nữa 2 năm nữa thì 6 ờ, cái lãi mà bạn nhận được cỡ khoảng là hơn 400 triệu nhưng mà khi nếu mà bạn đầu tư vào cái dự án Edison thì sau hơn 2 năm nữa thì cái giá trị vốn nó sẽ tăng lên à, do là à, không phải là cái đất nó tăng lên quá nhiều nhưng mà là do là hiện tại là lạm phát nó đang tăng ha và bạn khi mà bạn để tiền ở ngân hàng thì cái số tiền của bạn nó sẽ không bù nổi cái lạm phát nhưng mà nếu bạn để tiền ở trong bất động sản à, nó sẽ kéo lại cái cái cái giá trị à, vốn cho bạn và đâu đó khi mà bạn đầu tư như vậy thì à, khi mà dự án hoàn thành bạn cũng có thể là bán để thu hồi vốn hoặc là bạn có thể là dùng để khai thác cái dòng tiền hàng tháng à, bạn sẽ tính với cái việc mà nếu à, cho là 6 tỷ tư bạn hoàn thiện khoảng là 7 tỷ với 7 tỷ như vậy à, khi mà nếu mà bạn mua nhà tại trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh à, bạn cũng không thể nào mà cho thuê được với cái giá là 20 triệu một tháng nhưng hiện tại tại khu vực Long Thành và Nhân Trạch có những cái dự án nó có cầm bao ha và ở đây là những cái chuyên gia tại các khu công nghiệp tại khu công nghiệp liền kề với khu vực này khoảng là 45 km xung quanh là có khu công nghiệp rất là nhiều và các chuyên gia nước ngoài họ sẵn sàng thuê những cái vị trí nó có cầm bao để bảo đảm cái việc mà là an ninh uh, sinh sống của họ thì uh, hiện tại các dự án đó đang cho thuê với cái giá là 20 triệu một tháng thì với 7 tỷ đầu tư à, ờ, bạn có thể là thu được 20 triệu à, một tháng dòng tiền và bạn dùng dòng tiền này có thể là trả lãi vay ngân hàng à, thì cũng đó nó cũng là một cái cách là bạn là đầu tư à, và hoặc là bạn sẽ dùng cái tiền này để mà đi à, vay mua một cái tài sản khác cũng là một cái cách ha à, đó là cái cái cái yếu tố thứ tư còn cái yếu tố cuối cùng à, bạn khi mà bạn đầu tư bất động sản nào cũng vậy thì bạn phải xem xét có khả năng bán lại hay không và ai có sẽ mua lại cái bất động sản đó thì cái việc mà bạn đầu tư ở khu vực này à, những người có tiền à, khi mà khu đô thị này nó phát triển à, nó có cầm bao riêng như vậy thì họ sẽ chuyển từ ngoài à, họ sẽ chuyển vào trong cái khu đô thị tại vì nó an ninh hơn nó có cầm bao riêng biệt và có đầy đủ tiện ích trong và ngoài khu ha thì à, hoặc là những cái Ờ, người làm việc tại sân bay à, sân bay khi mà giai đoạn 1 à, ờ, của sân bay Long Thành hoàn tất và đưa vào sử dụng thì tất cả những nhân viên làm việc tại sân bay à, hải quan nhân viên à, làm việc tại sân bay họ sẽ về đây họ à, làm việc và sinh sống không thể nào mà đi hàng ngày từ thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành khoảng 35 km được thì bắt buộc họ phải mua cái khu vực này để họ làm việc và cái việc lựa chọn những cái khu vực có cầm băng thì đó là cũng lựa chọn số 1 của những người mà làm việc tại khu vực sân bay đó là một vài cái uh, phân tích của tôi về cái dự án ID Johnson à, nếu bạn à, có bất kỳ một cái câu hỏi nào thì bạn có thể là comment ở bên dưới đội hỗ trợ của chúng tôi sẽ hỗ trợ à, tư vấn cho các bạn à, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video à, tư vấn về à, đầu tư bất động sản xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo